tiền có mua được hạnh phúc không à có rất nhiều người hay tranh cãi với nhau rằng tiền mua được hạnh phúc nhưng một số khác lại nói rằng tiền không mua được hạnh phúc tiền là tiền hạnh phúc không thể nào không ai bán hạnh phúc cả thậm chí tiền còn gây ra bất hạnh trong cuộc đời gia đình có tiền nhiều người bắt đầu là sao ạ à? ăn chơi chắc tán đôi khi tiền lại làm hư con người thì quan điểm nó có đúng không ạ à? nếu như chúng ta coi rằng tiền bạc nó quan trọng hơn tiền bạc thì các anh chị thử đi thanh toán một cái bữa ăn trong nhà hàng bằng một cái ôm coi hoặc một nụ hôn coi xem ai người ta sẽ nhận cái tình cảm đó của các anh chị và 80% những mâu thuẫn trong gia đình nó đều xuất phát từ vấn đề tiền bạc nha anh chị túng thiếu về tiền bạc không có tiền cho con không có tiền cho gia đình không có tiền à, ăn uống nhu cầu trong gia đình thì bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu căng lên stress và bắt đầu là cãi nhau lôi những cái xấu của nhau ra chửi nhau thì 80% mâu thuẫn trong gia đình nó liên quan vấn đề về tiền bạc về thiếu tiền rồi nếu như chúng ta có tiền các chị ạ chúng ta sẽ chăm lo cho gia đình con của chúng ta sẽ được đi học trường quốc tế con của chúng ta sẽ có trong một cái môi một cái mái ấm gia đình tuyệt vời ba mẹ của chúng ta sao ạ cũng được sống trong một cái môi trường tốt y tế tốt rồi vợ chồng một ngày mỗi ngày không có phải cái vá nhau về tiền bạc nữa lúc nào cũng vui vẻ tươi cười rồi mình tặng quà cho vợ cho chồng của mình bằng những món tiền mình có tiền không mua được hạnh phúc nhưng thông qua tiền chúng ta có thể làm cho những người xung quanh của chúng ta vui vẻ và hạnh phúc thì khi họ vui vẻ hạnh phúc là chúng ta có hạnh phúc không các anh chị có chứ đúng không ạ à? nếu như ai nói tiền không mua được hạnh phúc chẳng qua là họ không biết cách để mà shopping để mua cái hạnh phúc đó mà thôi các anh chị sẽ thấy rằng tiền không mang lại hạnh phúc cho những người gì các anh chị không có chúng các anh chị có đồng ý điều này không ạ à? tiền không mang lại hạnh phúc cho những người không có chúng tiền không mua được tất cả nhưng về cơ bản thì mua được gần hết các anh chị có đồng ý không ạ à? có những thứ không mua được bằng tiền nhưng mà có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền tuy nhiên có một thứ mà tiền không mua được tiền có thể mua được gần hết nhưng có một thứ tiền không mua được đâu các anh chị ạ à? đố các anh chị đó biết là cái gì tiền mua được tất cả gần như tất cả mọi thứ đều có thể được mua được bằng tiền nhưng có một thứ mà tiền không mua được đó là gì các anh chị đó là sự nghèo khó có tiền rồi muốn nghèo rất khó các anh chị có đồng ý điều đó không à tiền không mua được sự nghèo khó và bao nhiêu trong số anh chị mong muốn được nghèo khó à